Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của TT Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là mùng 3 rồi Thì tụi mình sẽ tính là đi uh, ờ, suối son chơi Suối này là suối ở gần nhà mình á Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một video về đi picnic, đi dã ngoại ở, ở gần suối nhà mình thôi thì bây giờ là mình thấy cái cây seri ở nhà gì mình nó nhiều trái quá Nên là bây giờ tụi mình đi hái seri ăn nha mọi người Đó ở nhà gì mình là có cả hai cây dừa nè nhà đẹp quá là đẹp luôn hai cây dừa này cây dừa này thì là không có trái nhiều bằng cây dừa này nha mọi người nhà như là biệt thự luôn á còn tụi mình là đang me cái cây seri này nè hôm qua là mình thấy nó có trái thì hôm nay mình đang mình hái nha Simon, uh, Jimmy, Peter cherry Vietnamese cái này mình không biết tiếng Anh nó là gì nhưng mình cứ nói là cherry ờ, của Việt Nam thôi <laughs> cây seri nha mọi người Be careful because. Uh, một trái đỏ chót luôn nha mọi người ơi còn không hái cho Peter ăn với Peter thích ăn lắm để mình à, mình sẽ để camera đây nha mọi người ơi mình đi hái à, cherry mình đi hái cherry cherries Việt Nam rồi còn không tranh 我跟 Gay，跟我 Gay 呀，跟我 Gay 呀。 á <laughs> ừ, Thank you mommy Thank you Trời ơi <laughs> Yummy Ăn, ăn mình hái xong Mình hái Mình hái xong rồi cái mình à, ăn tươi rồi này à, ngon đây để để chị lại cái cái cái cái thôi thôi chị cầm cái miếng phải này cái bao á cái mâm á có trái nha có gì thấy ở bên đây có nè à, à, à, ở đây có một trái mọi người ơi à, trên đây nè trên đây này em thọc trên đây đi đây. em ra đây đứng là thấy chị đứng chị hững nha thấy màu đỏ à, cao lắm luôn đúng không ờ ờ ở đây có nhiều gà nó kêu mọi người ơi gì ta thấy không mama mama được không đúng rồi yeah. ở đây có một trái to nè ông nguyên ở đây có một chùm xanh đấy chị ở đây luôn ương đúng không đúng ương hả hả là được không nó xanh liền thôi nó xanh liền ở đây ở đây em thấy được trái này không chị bới tới à, anh thấy Trời nhà quay seri đã ghê trái bư did Mum, I want one of them cherries. any cherries, Mum. You want more? Peter. Do you want more? Yeah, do for one. There you go, matey. Uh, Mummy's got a cherry for you. Nice, nice red one. nè cô hai trái luôn đừng có làm rớt nha yeah, just how uh, teach him how to teach it, uh, buy it yeah, yeah, I'm trying to hold the umbrella yeah he just <laughs> yeah. <laughs> <laughs> nhìn dễ thương quá à nhìn nó mắc cười quá He did buy it into it. Yeah. It. But, but, I think he can buy it. Yeah, no. He it. Can he? Just hold it for him and he buy it. back uh, down. Let's go on. ngoài thì nhiều lắm mà sao vô đây hả chẳng thấy thế nào hết chơi à ồ có há thật nhiều mọi người ơi do là trời nắng quá mình có hái được một chút rồi Ở đây là đang có hai có hai bạn đang uh, ờ, cực lực hái ở nhìn ở ngoài thì nhìn ở ngoài đây thì nhiều mọi người mà vô trong thì chạy lá che hết rồi không thấy không thấy uh, ờ, seri đâu hết nắng quá điện thoại camera cùng nó nóng luôn mọi người ơi bây giờ là thành quả của tụi mình đã hái được uh, ờ, seri à, cherry việt nam và có một uh, hũ muối luôn bây giờ là sẽ thưởng thức thành quả nha mọi người chỉ được mấy quả thôi à muối này uh, ờ, tóc ừ, là chị chưa ăn muối tôm mọi người bây giờ sẽ ăn thử một trái nha mất quả xanh này, có mình hơi chua rồi đúng rồi nãy chị ăn quả hơi hơi xăm nó chua này à seri vừa nhẹ mọi người nên là cũng um, tươi với lại um, không có thuốc đang hái mận mọi người ơi cây nó bị cong rồi oh, oh. không được cái nào luôn trời được không được không nhưng mà nhưng mà nó không được ngon đâu ăn thử thôi sâu quá chị ơi à sâu gì Ê, à, chân ơi, thử mở xem ăn được không? Chị cũng muốn ăn thử xem nó có cái này là mận nhé mọi Ô, người bị sâu rồi ờ sâu nhé ô giỏi không ạ ăn phía bên này được nè ăn à, sâu rồi nó sâu rồi nó có giỏi à ăn ăn cái chỗ mà không có sâu nó ngọt lắm sâu mà ăn cái gì ngọt ngọt lắm ừ. ngon it is sai ngọt nhưng mà nó sâu yeah. ngọt đúng không ngọt ừ. ngọt ừ fresh tươi lắm à, dạ giờ đi hái nè dạ. rồi cảm ơn lật lật có sao không có tin cái gì bà nhiều không không, cua dữ quá mà nó chờ cái lóc hả à? cái lóc xuống rạc đổ hết cái lóc xuống sông rồi nè mày đừng ngủ nước trò đấy quá dạ, dạ, này không trời hai thằng này tơ và Thi dạ ờ, ờ, ờ, dạ cảm ơn <laughs> về quay vlog hả em đi hái me đây là hái me đi mặt sâu anh nó không ngồi nữa hả về nhà mà về hả ba kêu về nhưng mà muốn đi hái me ba muốn hái không ba muốn về nhà hay là muốn đi hái me trần ơi đi hái me đi ha hái me xong rồi Nhung em mê quá thích ha cây này cây kia it's a good Simon one more here one more ờ. Chắc cái này không bị sâu đâu hả chị? Yeah. Sâu quá Em ơi, ngọt Muốn ngủ đúng không? Cái này đi về nhà chiều hải cho nên muốn về nhà. Ô, trái này không bị sâu. Ờ, trái này được nè me đây me nhiều lắm trái quá chắc chiều hái với thủy ơi ngọt ngọt không trái này không ngọt bằng mấy cái kia đâu xanh nữa ừ, chát lắm ừ, cái này xanh lắm cái này chấm muối ngon ừ, cái này chát mọi người cái này chấm muối nó ngon muốn cho Peter ngủ đúng không về nhà cho Peter ngủ hả ý là có thể cho Peter ngủ đây và anh ăn trưa ở đây hay là muốn về nhà ăn trưa mọi người ơi ở đây có một chiếc xe chiếc xe tải bị lật ở ngay cửa nhà mình luôn mọi người xe xe tải chở cá just, just uh, uh, catfish cá trời cá luôn <laughs> có bắt con nào chưa chở cá xe tải bị lật đổ cá đâu nè cho pita vô nha cá lóc mọi người nhiều lắm cho pita vô cho pita cho pita vô giờ giờ pita sợ không sợ không sợ không cá nặng cá bự lắm chân này cái này là cái tiếng anh là cái hôm qua bữa lóc cái lóc nhưng mà không phải cá fish cá vẫn đang còn gà vẫn đang vớt gà ừ bữa tụi nó ngồi nói cái gì cái lóc á đầu gì á nó là hết hết ờ. nãy giờ làm gì mà gọi điện thoại không được vậy con gọi xong con nghe mẹ xong không thấy mẹ nó ăn gì hết không nghe thấy gì hết con cả không Tao đâu có biết là xe bị lật đâu. Yeah, you told me uh, ờ, something had, something had. À, rồi, con sợ, con sợ. À, snake had, con sợ. Snake had, đúng rồi. Đúng rồi, cá lóc, đúng rồi, cá lóc. Ừ, ừ. ừ, cái gì mà sợ con? Oh, chú quá nè, à. chú bị trâu quá nè. No. Ông được, ông được. đi Em em mà thấy đồ chứ liền làm mai giờ rồi rồi Dạ nó đi Tăng quá Nó Mùi tanh ghê Giờ cãi đâu rồi thế rồi sao không có ba ba bên thì có vòi nước nào ờ, ra từ đây bơm tới được không không tới Yeah, no, no, no, no. Yeah, and uh, the driver and the one uh, uh have dạ. không ai bị sao hết mọi người ơi. Though I'm, I'm, I'm, I'm imagining me, the own pizza on the bike, and then, you know what I mean? You can just squash, squash it Dạ. dạ may mắn là không ai bị xe hết mọi người ơi tài xế tài xế không ai bị xe hết đúng không bà cái lóc đồ đổ ra hết xong rồi mọi người ờ, người dân xung quanh á bỏ cá bắt cá phụ vô xong giờ cho nước vô không dốt dốt mọi người ơi bây giờ mình đang hái me nha <laughs> one two three ờ. giỏi quá <laughs> vậy là mình đang lấy cái móc xuống rồi mọi người sao mình giỏi quá sao mình giỏi quá để chị đi hỏi hái hái hái tầm ruột ở đâu nha bây giờ mình đi hái tầm ruột nha mọi người ơi me cao quá mà có quả chín có quả xanh quả chín thì cao ở đây có một ờ, quả me chín này me này là me thái lai á bây giờ mình đi ờ, bây giờ là mình đi hái tầm ruột nha mọi người ơi bây giờ mình đi hái tầm ruột nha ở đây là cái cây ở gần nhà mình đó hàng xóm cây này của hàng xóm bây giờ mình hái nha Simon Simon hái đi Simon hái đi Tại khoai pin Hả? Ờ, sao mình leo lên đi, sao mình leo lên Leo được hả? Leo gãy á không? lấy, em em lấy cái này em hứng này, lấy cái rổ này hứng này Xong rồi ờ, lấy cây trọt Đây, lấy cái rổ hứng nha Lấy cái rổ hứng nha Ủa, ủa, em không thấy Đây Simon Wasn't ready for that Ở đây, ờ, cái này cũng không cao lắm á mọi người Oh, oh, oh thôi hái đi là lượm sau chút chút phi chút lát lượm sau uh, ờ, chân đây quay không chị quay đây xong rồi xong rồi em quay <laughs> cô lấy được cái nào hết <laughs> no one in the pocket <laughs> Rơi vào đầu Ê, hay là gỡ cái này ra đi Gỡ cái này ra đi Bây giờ mình gỡ cái dây thun này ra mọi người ơi Cho nó dễ dễ hái vào đầu Tới vào đầu Trời ơi, cái này về chấm muối ăn ngon lắm Bỏ một cái xuống đi ờ, Cái này hồi nãy cái này cũng qua trường Đức Tây á cái đó là thôi được rồi nếu mà không không muốn không muốn dùng một cái đúng không bẻ nó xuống là được yeah that's right thôi để vậy hái được mà quay lại uh, ờ, điện thoại đâu đây chị quay cho <laughs> quay đứng hay quay ngang Tụi mình đang hái tôm ruột nha mọi người oh. <laughs> one by one hái có mấy quả tầm ruộng mà thấy cực quá hái chùm nào to á đây này chân phía phía bên kia rồi không bên kia to hơn bên trong này đấy chị thấy cái chùm to lắm ở đây có một chùm to này mọi người ơi giữa trưa nắng chang chang đi ăn cắp tầm được thấy đi hái tầm ruột là vui nhất á ờ, đi ăn trộm tầm ruột là vui nhất á cái này là của nhà hàng xóm được rồi đấy đi về thôi người ta bắt giờ thôi để cho người ta hái đi bây giờ mình đi nhặt tầm được nha mọi người ơi hái về lượng về chấm muối anh. bây giờ mình sẽ đi trái rồi ở dưới đất này mọi người ruột cũng to ha, ha, ha chân ha trời ơi quá trời luôn mọi người ơi to ơi là to luôn đi về đi We good teamwork. Teamwork. <laughs> À, điện thoại bỏ dưới đây không tôi vớt. Điện thoại chị đưa em chưa? à, chưa chị. Đưa cô ta kẹp cái nó hỏi đưa chưa quê luôn mọi người bây giờ mình sẽ về chấm muối ăn à, với lại những cái trái tầm ruột này mọi người ơi ở đây có nhiều cây uh, tầm bóp lắm nè cây này lâu rồi mình mới thấy thù lù đúng không có tên quả thù lù hả chị nghe tầm bóp không mà nghe dạ, tầm bóp đây là mình gì mình hái trong một, một đống luôn nè lắm rồi mình mới ăn lại cái quả này cái quả này nó nó nó rụng ở dưới này nó gần như là tuyệt chủng á mọi người đấy là nó không còn nhiều như hồi xưa nó hồi xưa ở dưới nhà ngoại mình mình thấy nhiều lắm ở đây nè đó hồi xưa dưới nhà ngoại nhiều không hay gì thủy ha quá Sao? trời mà xịt thuốc cỏ nhiều là nó chết cái cây này xịt thuốc cỏ là nó chết à nó rụng ở dưới đất quá trời nha mọi người Tụi mình à, bóc một trái cho mọi người coi không biết ờ, có ai đã từng được ăn chưa cái này là tuổi thơ của nhiều người lắm ạ đó sẽ bóc ra sẽ bóc ra ăn nó ngọt ngọt như trái cà chua á sao kia này đó trời mấy ngày hôm nãy được nhiều được nhiều mấy ngày này cái này trồng cũng dễ lên mà đúng như thế đó ở đây có một chùm này cái một đống luôn cái đó cho chồng mình ăn thử còn xanh chưa Mọi người ơi, coi bọn mình à, đã thu hoạch được gì nè <laughs> Một rổ à, tầm ruột với lại me, một trái me, mấy trái à, siri Bây giờ mình chấm muối mình ăn thôi Có muối không? Ừ, muối hảo ngon đấy Chơi bài đó hả chị? Kìa, Mọi người ơi, bây giờ mình đi tắm suối nha Lần đầu tiên Peter được đi tắm suối nè Peter Thích không? ta Okay, eh, I can carry Peter Okay, alright, oh, I just, just take my wallet That's all I need Yeah, yeah, yeah Yeah ở đây có nhiều hoa hoa lan rừng của mọi người ơi hoa lan rừng sắc héo rồi trơn ơi ở đây có nhiều hoa lan rừng lắm trơn ơi đẹp lắm luôn ở đây có nhiều hoa lan rừng này mọi người ở gần hả hoa lan rừng ở đây uh, suối đẹp mọi người đây là suối gần nhà mình có nhiều người người ta hay tới uh, dã ngoại bích nít á đá này hơi đau chân ha ờ, You want to play with water in here? We can brought it. Đây này chân ơi. À, hoa này chưa có bị héo mọi người, hoa này vẫn còn tươi lắm. Do cái màu đỏ của nó bị thẫm á. Trời ơi, siêu đẹp luôn Đẹp ha, mà quá trời luôn nè Cái này là vẫn còn tươi ấy Chị Đâu Hay là mình cắm Đây nè, cái cây cây của nó, mấy cây này trồng ở nhà đúng không ha cái này quá trời luôn, cả một chùm to ở trong đây luôn Một chùm to ở trong đây luôn nè mọi người ơi Quá trời là hoa luôn Đẹp Hoa này nhìn màu không tươi nhưng mà nhìn gần nó đẹp lên á Hoa trời, hoa đẹp nè quay hoa đẹp cho mọi người coi đi lên đây coi vậy. đây là tụi mình đang à, trải các bạt ở đây để giã ngoại này mọi người uống ít nước ngọt rồi ăn trái cây ở đây là có người sắp họ cũng mới rồi đi sao mình thấy vẫn còn khói nè mai mốt mình làm uh, barbecue ở đây được cái chân nhỉ ừ, chị tính làm barbecue nhưng mà phải mang đồ ăn xuống đây xong ngồi nướng hết thời gian khi nào mà mình chơi cả ngày ở đây nè buổi trưa thì ở đây hơi nắng tại vì nắng nó chiếu trực tiếp từ trên xuống á I'm going to to to, to ask Karina and Ings to come here so, yeah in the future Hello Peter <laughs> chào mọi người nha Mi gió nè, giỏi quá ta Bơi không? Bơi bơi bơi I want to bring the the the the rings the cold for him yeah, well. that's a good idea. But in here just flow. Nhớ <laughs> flow. Nó sẽ mình có cái cái phao bơi cho em bé mọi người. Đây là nó nó nó. Sợ cái này nó sẽ trôi đi á.